Câu 31, tôi ăn trước, tôi lại ăn thừa. Ngày ngày giúp Chúa hầu vui nhọc nhằn là gì? Đáp án, đầu bếp. Câu 32, cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng là gì? Đáp án, bàn chân. Câu 33, đố ai giải phóng Thăng Long? Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh. Đóng đa sông nhị vương mình. Giặc thanh vỡ mộng cường chinh tơi bời. Đáp án, Quang Trung. Câu 34, đầu đuôi vuông vắn như nhau. Thân chia nhiều đốt đất mau rất đều. Tính tình chân thực đáng yêu, Muốn biết dài ngắn mọi điều có em Là cái gì? Đáp án, thước kẻ Câu 35, ở nơi cao nhất trên đầu Chẳng đen như tóc, lại màu đỏ tươi Lúc khỏe đẹp như mặt trời Đến khi đào yếu màu tươi xám dần Là gì? Đáp án, mạo gà trống. Câu 36, vung vung cửa đóng hai đầu. 100 thằng chết lần hồi chui ra. Thằng nào không mũ thì tha. Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu. Là gì? Đáp án, bao diêm. Câu 37, đố ai giang khó chẳng lùi. Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay. 10 năm Bình Định ra tay, thành Đông Quan, mất vía bảy Vương Thông. Đáp án, Lê Lợi Câu 38, có đầu mà chẳng có đuôi Có một khúc giữa cứng đuôi lại mềm Là cái gì? Đáp án, đòn gánh. Câu 39. Hạt gieo tới tấp. Rải đều khắp ruộng đồng. Nhưng hạt gieo chẳng nảy mầm. Để bao hạt khác mừng thầm mọc xanh. Là cái gì? Đáp án, hạt mưa. Câu 40. Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra. Là cái gì? Đáp án, quạt giấy. Câu 41, ăn trước mà lại ăn thừa. Mỗi ngày hai bữa sớm trưa nhọc nhằn. Đáp án, bát đĩa. Câu 42, đem thân che nắng cho đời, rồi ra mang tiếng là người giả khôn. Là gì? Đáp án, mành che cửa. Câu 43, cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi? Đáp án, ngày mai. Câu 44, con gì Tết đến? Bay lượng hàng đàn, báo hiệu xuân sang. Đã về rồi đó, là con gì? Đáp án, chim én. Câu 45, củ tròn rất nhiều nhánh. Mặc áo bà quanh thân, rau xào mà có nó. Mùi thơm phản xa gần, là củ gì? Đáp án, tỏi. Câu 46, bốn cột một kẹo. Keo leo hũ nước mắm, là gì? Đáp án, trâu đực. Câu 47, mỗi khi hè về là nó xuất hiện. Tiếng kêu sầu não. Buồn ơi là buồn, là gì? Đáp án, con ve sầu. Câu 48, cổ cao cao, cẳng cao cao, chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh. Cảnh quê thêm đẹp bức tranh. Sao đành chịu tiếng ma lành nhiễu mồi, là gì? Đáp án, con cò. Câu 49, bốn cây cột đình. Hai đinh nhọn hoắt, hai cái lúc lắc, một cái tòng ten, trùng trục da đen, lại ưa đầm vũng, là con gì? Đáp án, con trâu. Câu 50, cây lưng tùm, lá le toe. Mùa đông ướp lại, mùa hè nở ra. Là cây gì? Đáp án, cây sen. Câu 51, trắng lợn mà thành mái. Chẳng kế mà mọc đều, già thì trắng phao phao, non thì đen kinh kiết. Cái gì? Đáp án, mái tóc. Câu 52, một fan quét sạch quân đường. Nổi danh bố cái đại vương thỏ nào? Tiết thay mệnh bạc tài cao. giàng Sơn đành phải rơi vào ngoại bang. Là ai? Đáp án, Phùng Hưng. Câu 53, vua nào mặc sắc đen xì? Đáp án, Mai Hắc Đế. Câu 54, hai cô nằm nghỉ hai phòng. Ngày thì mở cửa ra trong, đêm thì đóng cửa lắp trong ra ngoài. Là gì? Đáp án, đôi mắt. Câu 55, năm ông cùng ở một nhà. Tình huynh nghĩa đệ giàu ra thuận hòa. Bốn ông tuổi đã lên ba, một ông đã già mới lại lên hai. Là gì? Đáp án, bàn tay. Câu 56, dưới lưng trời có bụng nước trong. Cá lòng tòng lội không tới. Là cái gì? Đáp án, trái dừa. Câu 57, có răng mà chẳng có mồm, nhai cỏ nhùng nhùng cơm chẳng chịu ăn. Là cái gì? Đáp án, lưỡi liềm. Câu 58, vua nào trong thỏ hàng vi ở chùa? Đáp án, Lý Thái Tổ. Câu 59, vua nào thở bé Trang Trâu? Trường Yên một ngọn cờ lao tập tành, sứ quân dẹp loạn phân tranh, dựng nền thống nhất sử danh còn truyền. Đáp án, đinh tiên hoàng. Câu 60, da trắng muốt, ruột trắng tinh. Bạn với học sinh, thích cọ đầu vào bảng, là cái gì? Đáp án, diên phấn.